Ừ. hưu cầu cổ trong tự nhiên sống ở châu Phi rất dễ nhận biết là nhờ cái cổ của nó rất là dài cổ của nó dài tới 1 phần 2 cơ thể ví dụ như một cái con hưu mà cao 5 mét đó, thì chiều cao từ chân của nó đến thân của nó là hai mét rưỡi và chiều cao từ cổ đến đỉnh đầu của nó là hai mét rưỡi cổ của con hưu dài như vậy là để thích nghi với điều kiện khí hậu khô cằn ở châu Phi cổ của nó dài để dương tới những cái cành cây cao và ăn những cái lá non đặc điểm của khu cao cổ đó là nó có chiều cao từ 5 mét cho đến 5 mét rưỡi nó nặng khoảng chừng 2 tấn con trưởng thành khu cao cổ trong tự nhiên là sống ở các thảo nguyên và rừng núi ở châu Phi thức ăn yêu thích của nó là lá lá cây ở trên những cái cành cây cao một con hươu Hugo cổ có thể sống được đến 30 năm ở đây người ta cho hươu Hugo cổ ăn người ta cũng treo lá cây từ trên cao để cho nó ăn cái chuồng của hươu thì nó cũng rất là cao cái chuồng này nó cao phải chừng 10 thước trong cái khu hu cô cổ này nó có ba con hai con hu lớn với lại một con hu con đây, đây em. Đứng cái chuồng hưu người ta có làm một cái hàng rào bằng sắt để cho hưu nó không có đi ra ngoài cái ngăn cách giữa chuồng hưu và người tham quan